Xin ờ, kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh trên YouTube và trên Fanpage. Hôm nay là ngày đầu năm mới 2020. Ô tô Kiên Anh xin ờ, kính chúc quý khách một năm mới thật nhiều may mắn và thật nhiều sức khỏe, bình an. Thượng lộ bình an trên mọi nẻo đường. Hôm nay ô tô Kiên Anh xin giới thiệu với quý vị và các bạn một mẫu xe đó là chiếc Isuzu Soyat sản xuất 2008 máy dầu của Malaysia 7 chỗ máy Isuzu của Nhật nhé. thì với phiên bản này là phiên bản máy dầu 2.8D mức tiêu hao nhiên lộ liệu trung bình chỉ là 7 lít dầu trên 100 km mà thôi thì à, với những cái phiên bản này thì cái dàn lốp lốp mới nguyên và xe này máy của nó thì cực kỳ mới nha quý vị tí nữa ô tô kênh anh sẽ quay chi tiết cái phần máy này máy nó như là máy ở trong hãng ra nhé. rồi bây giờ chúng ta sẽ đi à, từng chi tiết từng phần của chiếc xe này nhé trước tiên đó là cái à, bánh phía bên tài thì với dàn lốp này thì đều đã được thay mới lốp mới nguyên chiếc xe này là không có mục mọt gì sơn zin còn rất là nhiều cái sơn ở trên nhìn nhưng mà cái rằng cái sơn này là có sơn lại này cái sơn về phía cái dàn dưới nhựa ở dưới này là có sơn lại rồi này. nhưng mà phía trên này là toàn bộ là sơn zin hết đây vẫn còn những cái nhựa này còn nguyên này. Đấy. mâm này. mâm R15 235 75 R15 lốp mới cả dàn gương gương là gương zin của nhà sản xuất có tích hợp cái đèn xi nhan này. Đấy, mình thùng của chiếc xe này đây thì uh, máy Isuzu của Nhật cho nên là rất thích hợp cho các quý anh chị ở cái vùng uh, sâu vùng xa mà muốn chạy hợp đồng hay chạy uh, du lịch chở khách gì đó hoặc là các anh chị ở công trình mà yêu cầu cái dòng xe to máy giàu khỏe thì chiếc này thì sẽ đáp ứng ổn thỏa được cái cái cái cái, cái lĩnh vực cái tiêu chí đó nhé đây chúng ta cái, cái phần đây cái phần nhựa nó còn mới nguyên phần nhựa không có mục mọt gì đấy. đấy không có mục mọt này hay sắt xi này. lốp lốp mới cả dàn rất là đẹp đây là đèn hậu phía sau thì chiếc uh, ờ, Soyaz đây, đây là những cái cái xe này nó vẫn còn nguyên này. Soyaz CUV 2.8D nó là cái ký hiệu của máy Chiếc xe này là của Malaysia sản xuất tại Việt Nam. Về đồ và phụ tùng của nó thì cực kỳ rẻ. Rất nhiều rất là nhiều đây đèn sau như mới chiếc xe này là có cảm biến cảm biến re vẫn còn vẫn còn hoạt động Đấy, chúng ta nhìn tổng thành của xe rất là đẹp đây là lốp ở phía sau bên phụ đây là lốp đây còn mới đây lòng rè không có mục mọt thì gầm tí nữa ô tô kia này sẽ quay chi tiết cái phần gầm cái à, ấy này thì với mức giá là 132 triệu đồng quý khách có thể lựa chọn và mua được sở hữu được chiếc xe này rồi nhé đây là bánh ở phía trước bên phụ Isuzu Chiếc xe này đăng ký 8 chỗ Ngồi cực kỳ rộng rãi với hai dàn lạnh Phía trước và phía sau hai dàn lạnh đều hoạt động độc lập và còn rất là lạnh Máy lạnh cực kỳ lạnh, hoạt động rất là chuẩn rồi chúng ta sẽ khảo sát cái phần phía bên trong nội thất của chiếc xe này nhé Thì à, bên trong nội thất của chiếc xe này là toàn bộ cái táp ly, táp ly và táp lô đều còn rất là mới sáng choang đây cái nỉ của nhà sản xuất vẫn còn nguyên cái này là nỉ theo xe của nhà sản xuất đây Đấy, cái cánh cửa này tắp bi của cánh cửa những cái gioăng theo xe của nhà sản xuất là không có bị rách nát gì cả toàn bộ cánh cửa là cam kết là không có bị đâm đụng hay mục ngọt gì ở chiếc xe này nhé. đây hốc cánh cửa đây hốc cánh cửa quý vị có thể thấy là nó như mới không có mục mọt thì tí gì đâu đây những cái khóa nó còn sáng trưng phía trong đây con ngựa đây, cái nhựa này vẫn còn còn rất là mới không có bị bẻ hay là bị gì hết này cái xe này là một chủ từ đầu Không có kinh doanh taxi hay dịch vụ gì cả Một chủ từ đầu Các hệ thống ờ, điều khiển ờ, của trên xe này Đây, tắp bi, tắp lô Còn rất là đẹp Vô lăng nhỉ, đẹp lắm cái ờ, da này cái da này quý vị có thể về làm lại lập lại da này hơi xấu rồi quý vị nên lợp lại tốn khoảng chừng 3 triệu nữa là sẽ thành một cái xe mới như mới hết. còn dàn trần trần thì thôi rồi còn nguyên theo ờ, nhà sản xuất trần xe là trần nỉ không có bị bẻ hay là bị vỡ hay là bị xu xiết gì ở chỗ nào trần cực kỳ đẹp các cột ô tô kênh anh xin quay chi tiết chiếc xe này để quý khách có thể đặt hàng luôn chứ không cần phải xuống để coi nữa cho nó mệt rồi đặt tiền cái là ô tô kênh anh sẽ giao tận nơi luôn chuyển được tận nơi cho quý khách luôn không cần phải coi nhiều đâu các cánh cửa các đường gân vẫn còn nguyên không có mục mọt gì nữa đây các nách của cánh cửa đây là cánh cửa phía sau sẽ quay từng tí một cho quý khách coi Đó. quay từng chút một cho quý khách coi thì với mức giá chỉ là 132 triệu đồng là quý khách đã sở hữu được rồi chiếc xe này rồi đây là phía sau ngồi cực kỳ rộng rãi đây là dàn lạnh phía sau của xe này vẫn còn hoạt động vẫn còn rất là lạnh Đây là phía sau Khoang để đồ cực kỳ rộng rãi Với những cái à, Ti này Vẫn còn như mới này Cái này là như mới này Cánh cửa Cánh cửa đóng lên đóng xuống là còn rất là nặng Còn rất là nặng Chứ nó không có bị rệu rã Giống như là những cái dòng xe khác nhá cái này là ô tô kinh anh lấy về là đi quay luôn chứ không có chưa có dọn rửa thì nếu mà dọn rửa thì chiếc xe này rất là mới này những cái này này những cái này là hay bị mục nhất ở cái dòng xe này là chuyên gia bị mục mà cái xe này nó vẫn còn nguyên như này đây những cái lỗ bấm chì còn nguyên này chiếc xe này cam kết là chỉ có đi chỉ được ừ, mới được có 100 đúng 130 ngàn km mà thôi đấy là số km chuẩn của chiếc xe này luôn máy của nó thì thôi rồi máy mới mới nguyên đây tabi này đấy, những cái tấm nhựa này rồi bây giờ phần cánh cửa phía sau bên tài đây Các chức năng như lên xuống kính bằng điện là vẫn còn nguyên, vẫn còn sử dụng được Sowatt của Malaysia Máy dầu Isuzu đây là cánh cửa phía trước của bên tài đây, bi cửa không có mục mọt hay là đâm đụng gì với chiếc xe này đâu ạ vô lăng của nó này rất là đẹp vô lăng đẹp đẹp lắm mua sờn chứ thì Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi coi cái phần à, đồng hồ km của nó nhá. Đây. Chạy chuẩn là 137.000 km. Các chức năng trên đồng hồ đều còn hoạt động. Đầy đủ hết. Chiếc xe này chạy chuẩn chỉ có 137.000 km mà thôi nha quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái phần trái tim của chiếc xe này. Quý khách sẽ rất là bất ngờ đây. Đây là máy của chiếc Isuzu Sowatt 2.8 máy dầu 2.8 tất cả còn zin nguyên máy còn 7 màu nha quý vị tất cả máy vẫn còn 7 màu này, những cái này này cái này là vẫn còn như mới luôn này cái này vẫn còn nguyên này những cái nhựa các khuy nhựa vẫn còn nguyên này đây máy đây toàn bộ máy còn như là mới luôn đây dấu niêm phong của nhà sản xuất này cam kết là chiếc xe này chưa có mổ máy hay là gì làm gì hết đâu ạ máy còn zin không có làm máy là móc gì hết đâu ạ tất cả còn sáng choang máy như mới hết mua chiếc xe này về thì cực kỳ yên tâm phía lòng già của cái lòng máy này không có một vết dầu vết mỡ nào nó bắn ra đây hết cả đấy vẫn còn bảy màu luôn này không có xét có mục những cái ống này, những cái thanh các thanh giàng đầu xe này các nhựa của nhà các tấm dấu bấm chì này theo xe còn zin theo xe chứng tỏ là nó không có bị cấn đụng gì cả máy lạnh hộp lạnh này đấy đây khoang máy đây sạch tưng tất cả còn như mới kể cả những cái này những cái sợi dây điện này nó cũng cũng gần như là mới này đây phía dưới ờ, lòng ra đây ô tô kia anh quay kỹ cho quý vị thấy này. không có một giọt dầu nào hết nhé. khô rang không có một giọt dầu nào hết ạ đây máy đây ấy chưa thấy cái máy nào mà nó mới như cái máy này nó gọi là mới khủng luôn đây cái này vẫn còn vàng ươm ổ khóa kia là vẫn còn vàng ươm hết ừ, tem phía dưới này dấu của nhà sản xuất này đấy kể cả cái này không có cái xe nào mà nó được như chiếc xe này đâu đây còn vàng ươm máy nổ cực kỳ êm không có đành bành bây giờ ô tô anh nổ máy cho quý vị khách coi một chút xíu nhá đây đây là máy đang nổ nha quý vị máy đang nổ này êm mà không có rung lắc gì cả đây rất là êm nổ rất là đều đổ tành tành tành tành tành tành tành tành nổ rất là đều đều xe chứ không có rung có lắc gì cả đây đang nổ máy đó, máy Isuzu của Nhật máy Isuzu của Nhật đang nổ mà nó nó êm ở mức độ như vậy đâu quý vị 100 cây chỉ hết khoảng 6 đến 6 lít đến 5 lít dầu thôi tất cả chức năng còn hoạt động hoàn hảo hết máy lạnh máy nước tất cả mọi thứ ốc ớt như mới tất cả các ốc này phía trong này phía trong dưới à, không có một vết dầu vết mỡ nào cả máy đang nổ này Thì với mức giá là 132 triệu Quý khách đã sở hữu được chiếc xe này rồi Đây là mặt ca lăng này Chiếc xe này ô tô Kiên Anh đang để tại khu lấn biển thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang Đây đèn này Đây Phụ tùng thay thế của chiếc xe này thì cực kỳ nhiều nhé Đây đèn này Thì cái này là đã có sơn lại rồi này Cái này đã sơn lại rồi Đã sơn lại Về quý khách có thể sơn lại nữa đi cho nó đẹp đèn đèn gầm Đấy, đèn còn rất là sáng như mới logo biểu tượng của dòng xe Sowatt của Malaysia rồi bây giờ ô tô Kiên Anh sẽ quay cái phần gầm cho quý khách coi nhé đây là gầm máy của chiếc Isuzu đây Gầm là vẫn còn nguyên Không có vết mục mọt nào cả Đây Đấy, những cái vết sơn của dàn chassis đây Không có mục mọt gì đâu nha quý vị Đây Gầm đây Tất cả các đầu rô tin Giò ga Các trục cửu, các thanh dẫn đều còn đen thui không có mục mọt không có bị rung lắc hay là long dơ gì cả quý vị ờ, mua xe này về chỉ việc sử dụng luôn đấy đây cậu ơi những cái vết sơn là còn quên sơn niêm phong đấy cầu này mà rửa ra là như mới luôn nha quý vị rửa ra là sẽ là như mới luôn đó chiếc xe đại chất đang uh, chạy thử chiếc Soat trên uh, đường phố dịch Giá là khi chúng ta chạy những dòng uh, cái cái xe này thì cảm giác uh, lái rất là nhẹ nhàng cái lái tay lái trợ lực rất nhẹ nhàng khung gầm thì ổn định và cực kỳ chắc chắn Đấy chúng ta là đang chạy thử chiếc này đây và về cái độ ồn ở bên trong thì mình có thể chấp nhận được tại vì cái nó là bản thân của những cái dòng watt này thì là à, máy Isuzu máy dầu của Nhật nhưng mà ồn là mình chấp nhận được chứ không có phành phành phành phành hoặc là à, có tiếng ồn của quá nhiều đâu này chở 8 người đi thoải mái đi xa thoải mái với cái dàn lạnh ở phía sau vẫn còn hoạt động dàn lạnh này vẫn còn hoạt động hồi nào giờ là chưa thấy lấy được một cái chiếc số quát nào mà nó chạy ít mà còn được giữ được như này kể cả những cái ốc này nó đang là ốc zin dàn loa này trần này những cái này này trần này là còn nguyên này trần này là nguyên của nhà sản xuất này các nút uh, vẫn còn nguyên nút điều khiển dàn lạnh phía sau này vẫn còn rất là lạnh lạnh toát cảm giác lái rất là nhẹ cua đánh vô lăng nhẹ nhàng và không có lắc cái dàn à, da của nó là vẫn là da này đã ra làm lại rồi nhưng mà là về mình nên làm lại cái dàn loa cái da này xấu rồi nếu quý khách mua thì uh, ô tô kiên anh sẽ bớt cho quý khách làm mấy cái dàn da này lại hoặc là để ô tô kiên anh làm chỉ tầm 3 triệu thôi là, là nguyên cái dàn này là mới cứng hết côn số nhẹ không có trả số ngồi phía sau rất là lạnh ngồi phía đây là mà mình đang ngồi ở phía hàng ghế sau cùng của xe cực kỳ rộng rộng lắm thênh thang lên à, cao tốc là vẫn đạt 120 cây số thoải mái còn vẫn còn hoạt động hoàn hảo đã gắn thêm cái màn hình DVD à, thò thụt đăng kiểm thì tới tháng 8 năm 2020 à, là còn rất là lâu nữa đặc biệt quý vị quý vị thấy là những cái dàn nhựa nhất là vẫn còn nguyên zin nguyên theo hãng sản xuất không có sơn dặm gì hết vẫn còn rất là chắc chắn với mức giá chỉ 132 triệu là hai sản xuất 208 máy dầu máy thì tí nữa là ô tô Kiên Anh sẽ quay cho quý khách coi cái máy xem mới như thế nào nhé hồi nào giờ chưa thấy cái xe nào mà máy nó mới như này đấy máy còn bảy màu nha quý vị chưa bung chưa gì hết chưa có làm đụng chạm một tí cờ lê mỏ lết gì vào cái máy này hết zin nguyên máy sáng trưng như mới các nút nhựa vẫn còn nguyên đây tay cầm bên này đấy. đấy đấy còn nguyên ốc theo xe của nhà sản xuất đây chiếc xe này mới chạy đúng chuẩn 130 ngàn này rất là êm rồi ô tô Kiên Anh xin uh, quay tổng thành thêm một uh, chút xíu nữa rồi uh, sẽ kết thúc video tại đây. Thì uh, với chiếc xe này ô tô Kiên Anh đang bán với giá là 132 triệu. Quý khách sở hữu luôn được một chiếc Isuzu máy dầu. Hiệu xe là hiệu Sowatt của Malaysia, sản xuất 208. Phiên bản này là 8 chỗ ngồi. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ là 6 đến 6,5 lít dầu trên 100 km mà thôi. Mẫu xe này ô tô Kiên Anh đang để tại khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chiếc xe này ô tô Kiên Anh sẽ bao vận chuyển, bao rút hồ sơ cho quý khách trên toàn quốc. Rồi xin kính chào quý khách, chúc quý khách một năm mới vạn sự bình an.